tình chung đèn mùa sao khi trầu cao xanh không buồn màu áo cưới cô dâu anh nhớ mày màu tím lung bình anh hỏi tại sao em lại

vẫn còn bên tay.